Tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên A mông u À nhầm lộn A mông ơ ta da da Đây xin giới thiệu với bạn Đây chính là hai bức tượng A mông ếch mà mình mới vừa gọi là kiếm được nè bạn ơi Mấy bạn thấy nó đẹp không Chứ mình thấy nó xấu quắc rồi bạn ơi Tại vì nó không được trang trí hay gì hết Hả gì Gì Cho tôi hỏi câu được không Hỏi đi Sao áo quần ông gớm vậy? à, trời, trời, trời ơi, chết tôi hồi nãy tôi quên. quên rồi. Hồi, hồi, hồi, nãy tôi đi quay video mà tôi quên chuẩn bị áo quần Tôi lỡ mặc nhầm cái bộ đồ của ai rồi Thôi tôi, tôi phải đi tôi thay lại mới được Trời ơi cái bộ đồ này Cái bộ đồ này nhìn ghê quá trời ơi trời Thôi thay thay thay thay thay Rồi ok bạn ơi Mình đã thay đồ lại nè Bây giờ mình đã đẹp trai lại nè bạn ơi Đó thấy chưa thấy chưa thấy đẹp trai chưa Mình nhớ ra rồi đẹp Là rồi. do là hôm bữa Sammy bả giận mình Cho nên là bả không giặt quần áo cho mình Thế là mình không có bộ đồ nào mình mặc hết Mình phải kiếm đại cái bộ quần áo rách lưới để mình mặc mấy bạn ơi Trời ơi là trời Thôi không sao bây giờ mình có đồ lại nè đẹp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 rồi Gì? Sammy sắp được 600k subscribe hả? Ghê ừ. vậy, trời mấy bạn ơi, bạn hãy nhớ 599 luôn hả? Ghê vậy, ừ. trời mấy bạn ơi, bạn nhớ hãy đăng ký ủng hộ cho Sam để cho Sam lên được 600k subscribe luôn nha bạn nha Đó, để cho Sam lấy được nút nút vàng luôn cho Sam chịu sập luôn à <laughs> Ok Rồi Thì à, hôm nay đó bạn ơi Mình đã mời Sammy về trong đây để chơi chung với mình một cái con mini game khá là hay Đó chính là mini game gì Sam biết không Không biết cái này màu sân màu chứ đâu mini game trời Trời ơi trời thì mini game sơn màu chứ còn gì nữa các bà này Trời trời à. hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào đây Chúng ta sẽ cùng nhau sơn màu con Among ếch nha các bạn nha Có bạn nào lúc Ui. nhỏ có chơi cái trò tô tượng không? Đó nếu như bạn nào có chơi trò tô tượng nhớ bình luận cho mình biết nha Ngày xưa mình rất là thích chơi trò tô tượng luôn Cho nên hôm nay mình quyết định gọi là vô hôm nay tô tượng Among ếch ở trong game mini các bạn ơi Đó ok Rồi bây giờ Sam chọn ờ, một trong hai con nè Sam chọn một con đi nữa nó chọn bên trái không chọn bên phải đi Ok à. rồi vậy tôi lấy con bên này nha Sam con bên kia nha Bây giờ nè chúng ta ừ. không được trang trí tầm bậy bạ mà chúng ta phải trang trí theo màu của chúng ta hiểu không ừ. có nghĩa là tôi màu xanh dương này thì tôi sẽ trang trí con của tôi màu xanh dương sa màu xám thì sa sẽ trang trí thành màu xám và trang trí làm sao cho nó giống như là con ờ, nhân vật của của của của sam hiểu không hiểu ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vào công việc gọi là trang trí và xây dựng thế nào let's go ok thì à, đầu tiên các bạn ơi thì mình sẽ cần phải tô màu cho nó nha bởi vì mình là màu xanh dương cho mình sẽ tô màu cho con này thành màu xanh dương luôn nha đấy thì mình sẽ sử dụng cái quả bóng màu này sau đó mình sẽ chọn màu xanh dương đây màu này đi màu này đẹp không ta ờ màu này đẹp nè đó sau đó mình sẽ tô xung quanh người nó nha đấy tô tô tô tô nè đấy lúc mà còn nhỏ sammy có hay chơi trò tô tượng không Trời đất ơi, tôi hội luôn á Đúng rồi, chỗ với tôi á, mỗi lần mà người ta có mấy cái gọi là sao ta Mấy cái hội chợ người ta đến á Thì thường hay là người ta có mấy cái trò tô tượng á Trời ơi, ngày xưa tôi thích trò tô tượng lắm Mà tôi tô xấu quắc Tô đẹp dạ, không? Tôi tô xong cái tôi đem dục ờ, luôn Tôi tô xong tôi cái tô, nào tôi đẹp lắm luôn á tôi tô xong cái nào tôi đem cái tôi tôi tôi dục luôn bởi vì nó xấu quá không không ai dám chân hết đấy kiểu kiểu vậy <laughs> ok bạn rồi mấy mấy bạn tô tượng có đẹp hay không thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha chứ ngày xưa phong tô tượng là phong tô xấu quắc à cái nào cũng xấu quắc à không có cái nào đẹp hết mỗi lần tô xong là đem về nhà là dục luôn chứ không có dùng được bởi vì nó màu tùm lum la hết á ok nè mình đã sắp gọi là sao ta à, sơn xong hết cái người con a mông ú của mình rồi nè đấy mình thích gọi là a mông ú hơn bởi vì nhìn con này nó ú ú nhìn cụ te bạn ơi nè ok rồi còn sam ở đâu rồi Sam trang trí gì à, dạ, lâu quá vậy? Trời ơi, tôi tô bằng cái súng nào không? Bây giờ tôi mới mới lấy cái chân tôi đôi nè. Trời đất ơi. Trời ơi trời, Sammy nước quá bạn ơi, sử dụng cái trứng tô cho nhanh hơn không? Ok, rồi, tiếp theo nữa là cái kính của con A bông ú chúng ta là nó phải màu đen các bạn hiểu không? Cho nên mình sẽ lấy cho mình một cái cây súng ra nữa để mình trang trí ok rồi bây giờ mình sẽ chọn màu đen nè à, màu đen màu đen đen này đi để màu này cho nó đen thui lùi luôn nè. trang trí vô Đấy, mày thấy con A mông ú của mình bây giờ nó bắt đầu nó giống trong game hơn chưa? Đó. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ cho nó một cái vệt à, sáng sáng ở chỗ này thế này nè. Tại vì trong game nó cũng có cái vệt sáng sáng chỗ này. Đấy, đó, mấy bạn thấy con A mông ú của mình xịn sao con bò chưa? Nhưng mà chưa hết đâu nha. Đâu phải là chỉ có tô màu như vậy là xong đâu đúng không các bạn? Chúng ta còn phải trang trí thêm cho nó nữa. Thì à, đầu tiên nữa mình xem coi cái con nhân vật của mình á thì à, nó có một cái kính màu đỏ trên đầu cho nên mình sẽ trang trí cho con a mông ú này một cái kính màu đỏ nha mình sẽ lấy cho mình à, cái khói màu đỏ nè Sam ơi, Sam có quyền được trang trí nha Sam có thể trang trí cho nó, à, nó là con gái đúng không Sam có thể trang trí cho nó một bông hoa trên đầu chẳng hạn Đó, kiểu kiểu vậy ấy ok Rồi bây giờ tôi, à, con nhân vật của tôi là có đeo kính nè Cho nên tôi sẽ trang trí cho con à mông ú của tôi là nó đeo kính luôn Để cho hai người, người nào cũng đẹp trai với nhau hết Đấy, ok Rồi, trang trí một cái à, mắt kính nha các bạn nha Ồ, lên như thế này này Sau đó là qua đây ơi có xong cái mắt kính này các bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ gọi là xây thêm một cái vòng tròn xung quanh nữa nha đấy giống như kiểu là cái kính của mình các bạn coi nè đó thấy không nó cũng có cái vòng tròn màu màu màu đỏ nó bó quanh cái đầu của mình nè thì cái này mình cũng sẽ xây vậy luôn ấy ok các bạn thấy con nhân vật amon ú của mình càng lúc nó càng giống mình không ờ nó đẹp trai giống mình đó các bạn ơi à là okay. ông làm y chang mini world hả đúng rồi tôi làm y hệt như nhân vật mini world tôi luôn đấy đẹp chưa rồi ok Tiếp theo nữa nè Là mình nghĩ rằng là mình sẽ trang trí thêm gì nữa ta À, à trên cổ của mình đang đeo một cái chuông màu xanh lá cây Đấy mình sẽ trang trí cho nó thêm một cái chuông màu xanh lá cây nha các bạn nha Ok mình sẽ vào đây mình lấy cho mình cái khối màu xanh lá cây nè Đấy con nhân vật ao ú ờ, càng lúc càng đẹp trai giống phong luôn Ok bỏ vào đây thế này Rồi à, trang trí cho nó thì chúng ta sẽ cái vòng cổ chúng ta sẽ xoay vòng nguyên một cái vòng tròn xung quanh cổ như thế này Đấy ok ơi vậy là con nhân vật ao âm ú của mình nó có cái vòng cổ này này đó nhìn cute phô mây que con gà tre chưa rồi tiếp theo nữa là trang trí cho nó thêm gì nữa ta ờ, mình thấy hình như là cũng đủ hết rồi đúng không ta uhm, để xem coi ờ à đúng rồi còn một con gấu ở sau lưng nữa con nhân vật của mình các bạn xem nè đó nó có một cái con gấu ở sau lưng nữa bạn ơi mình sẽ trang trí cho con am ú của mình một con gấu ở sau lưng nữa nha đấy ok à à khoan từ hình như là trên cái quần của mình nó có cái vệt màu vàng vàng nè đấy rồi ok bây giờ mình sẽ bay xuống đây nè mình sẽ trang trí cho nó một cái gọi là con gấu ở sau lưng nha bạn nha mình sẽ lấy cho mình cái khối màu của con gấu nè à, là màu nào giờ ta màu nào trang trí con gấu cho nó đẹp để trời rồi ok có cái khối này trang trí làm con gấu được nè bây giờ mình sẽ xây một con gấu ở sau lưng nha mình sẽ à, xây cho con gấu một cái đầu nè đấy một cái đầu con gấu rồi ok tiếp theo nữa là tới lượt cái mình của con gấu mình sẽ trang trí xuống dưới luôn trang trí xuống dưới luôn trời trang trí nghiệp luôn hả trời có gấu đồ luôn trời đúng đất. rồi tôi trang trí phải chuyên nghiệp chứ trời là trời để thế này nhưng mà tôi xây thể xấu cho nên là không biết nó có đẹp hay không đây nhưng mà tôi trang trí đại thôi ừ, ok rồi đặt ở đây ôi chết tôi đập tôi đập lộn rồi no bởi mất con am ú của tôi rồi từ từ tô lại đấy ok rồi trang trí vô này Ồ, rồi con gấu là phải có hai cái lỗ tai mình sẽ trang trí cho nó hai cái lỗ tai thế này đó ok luôn rồi để xem con gấu nó có gì nữa nha Con gấu nó có mắt mũi miệng Đúng rồi mình phải trang trí cho nó mắt mũi miệng chứ Chẳng lẽ không cho nó mắt mũi luôn đúng không Ok lấy một cái mũi cho nó nè Đấy đập chỗ này ra gắn vô và trang trí cho nó thêm hai con mắt thì mình sẽ lấy cho mình hai cái khối màu đen để làm hai con mắt cho nó bạn ơi đó hai con mắt đây thấy chưa cute fomewe liền đấy vậy là con a amon ú của mình đã được hoàn thành rồi các bạn ơi à ủa mà khoan hình như mình thấy nó còn thiếu thiếu cái gì á ta để xem coi ờ uh... à đúng rồi con nhân vật của mình thì ở trên cái bộ quần áo của nó bạn coi kìa thấy không ngoài cái chuông ra thì nó còn có một cái đường hoa văn màu vàng nữa cho nên là mình sẽ trang trí cho con nhân vật của mình một cái đường hoa văn màu vàng luôn nha giống như kiểu là con âm ú của mình nhìn giống như là nó đang không mặc quần đó bạn mình phải trang trí cho nó thêm cái quần để ok tô vào đây này ấy mình sẽ tô cho nó cái quần nha ấy một cái đường hình như thế này là sẽ biến thành cái quần ngay ấy ok trang trí qua trang trí qua bập bập bập bập bập ấy ok rồi xong Đấy, tôi là chỗ này cái, chỗ này bị lỗi Rồi <laughs> Amon Ú phiên bản phong cận TV đã hoàn thành À khoan, từ từ để xem coi Sam sao rồi Trời ơi, Sam trang trí cho nó nguyên một cái gọi là chùm tóc luôn hả Ồ, chùm tóc tôi đúng to luôn á trời <laughs> Ê, đúng nè. rồi, con con nhân vật của Sam trong mini world nó cũng có cái chùm tóc nè Để Sam trang trí con Amon uống nguyên chùm tóc luôn Ôi, ghê ghê ghê Đó, chung là hai con, con nào cũng đẹp hết bạn ơi rồi bây chúng ta sẽ chờ Sam xây xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau chấm điểm nha Ten ten ten ten Xin giới thiệu với mấy bạn Đây chính là kết quả sau khi mà mình với Sam đã gọi là xây xong cái tượng à, A mong ú rồi nè các bạn ơi Đó Và mấy bạn nhìn nè cái mắt kính của mình thì mình đã thay đổi chỗ này thành màu xanh dương rồi Tại hồi nãy mình thấy cái mắt kính của Sam trang trí màu xanh dương nhìn đẹp quá Chơi mình mình bắt trước theo mình trang trí chỗ này luôn Được không Sam? Được, đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp Đó ok Rồi thì mấy bạn hãy xem đây đây là tượng am ông ú của mình thì nó có mắt kính màu đỏ giống như mình nè đó thấy không và nó có thêm cả một cọng dây chuyền màu xanh lá cây giống như mình nè đó và sau lưng của nó cũng có một con gấu bông giống như mình luôn mặc dù con gấu bông này nhìn nó hơi gớm xíu à, ok rồi cái tượng am ông ú của sam á thì là con gái cho nên là có hai cái má hồng hồng nè đó thấy không và nó cũng có một cái gọi là một cái băng rôn đeo trên đầu có hình con con con mèo giống như sam sam đâu rồi để coi coi đây coi đây bạn coi đây, đó. bạn coi cho trên đầu sam nè cũng có một cái băng ron hình con mèo thấy không đó ok và con âm ông ú này nó còn có thêm một cái uh, gọi là một cái uh, tóc đuôi gà đấy không một cái tóc đuôi gà đấy thế này nè ok nhìn rất là dễ thương luôn rồi và đằng sau lưng của nó cũng có thêm một cái con gấu bông mấy bạn ơi Đó Và thế là con nhân vật A Mông Ú phiên bản Sammy đã được gọi là ra đời Còn đây là con nhân vật A Mông Ú phiên bản phong cận Ủa, Tao ơi bà làm gì vậy Tôi đang làm trái tim Trời, làm hình trái trái tim ở giữa hai con luôn hả? Trời ơi trời Đúng rồi, đó, trái tim nè Ờ, trái tim gì đâu mà xấu quắc vậy <laughs> Ủa, không đẹp á? Ủa, trái tim gì đâu mà nó lệch qua <laughs> bên, nhìn nó xấu quắc à Nhưng mà thôi không sao, nói chung là hai con nhân vật A mông ú rất là dễ thương luôn mấy bạn ơi nhân vật âm ông ú của sam thường thường nhân vật âm ông ú nó phải đầu đầu nó phải cái đầu nó phải là đầu đầu chọc nhưng mà sam lại ờ, gọi là cho nó thêm một cái ờ, một cái búi tóc nữa bạn ơi trời trời <laughs> ok rồi thì đây là hai con nhân vật âm ông ú của mình và sammy mấy bạn thấy con nhân vật nào đẹp hơn thì bạn hãy nhớ chấm điểm cho người đó nha và nếu như bạn thấy hai con nhân vật âm ông ú này đều đẹp thì bạn hãy chấm à. điểm cho cả hai bọn mình được 10 điểm luôn nha và chấm điểm bằng cách nào chấm điểm bằng cách là hãy nhấn vào nút like share và subscribe và đừng quên là hãy comment số điểm của mọi người ở bên dưới nha Ok, còn bây giờ thì bye bye Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha Sao anh thấy con amon của tôi đẹp không? Đẹp, amon tôi đẹp không? Đẹp, rồi ok rồi, ai cũng đẹp hết Ok, bye bye Tạm biệt mọi người, yêu anh em phải nồi Tạm biệt Bye bye